Xin chào tất cả anh em thì uh, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em bộ sản phẩm dành cho anh em làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp ở các sòng các sới luôn luôn có cái tỷ lệ và cái độ hiệu quả chính xác nha anh em nhé thì ngày hôm nay cái bộ hột mà tôi muốn dành cho anh em đó chính là cái bộ tài xỉu 2020 nha anh em nhé thì anh em còn không còn xa lạ gì với cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi đúng không anh em đó thì tỷ lệ nó đi cho anh em khi anh em chơi ở sòng sới nó chính là cái bộ hột đi đều tỷ lệ nó 5 năm đến tài đến xỉu nha anh em nhé khi anh em chưa có cách lắc của tôi anh em sẽ lắc bộ hột nó đi đều khi anh em mua cái bộ sản phẩm này về thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình anh em nhé lên tài xuống xỉu tùy theo ý muốn thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là về phần tăng tích đúng không anh em thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích đó, đúng không ạ để cho anh em yên tâm khi đi chơi ở sóng giới bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em này đúng không ạ cực kỳ là trong luôn đúng không anh đúng không ạ rất là trong nha anh em nhé à, anh em cực kỳ trong đúng không anh em Đó, nước muối thì nổi Đó. Bột nổi rất là đều của anh em nhé anh em lưu ý khi anh em vớt hột này thì anh em rửa qua giúp mình bằng nước anh em nhé và sau đó anh em lau khô lại bằng khăn để tránh cái tình trạng là cái nước muối nó sẽ bám vào kẽ hột của anh em và nó làm cho cái bộ hột của anh em nó đi không được đều không được chính xác như cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hột này anh em nhé đó thì nâm châm hoàn toàn là không hít anh em nhé đó đúng không ạ châm hoàn toàn là không hít đúng không ạ rất là hiệu quả chính xác đúng không em châm hít rất khỏe đúng không đúng không em nắp chén dĩa toàn là nắp chén dĩa chợ anh em nhé đó đúng không em thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này đúng không anh em đó đi đều và anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn test cho anh em này tài đúng không ạ xỉu đúng không anh em bộ hột lên đôi rất là nhiều để chờ lên bão nha anh em nhé những cái chén bão nó cực kỳ là là quan trọng khi anh em đi lắc ở sòng sới anh em nhé tiếp tục test cho anh em lên tài đúng không em hai bốn năm đó xuống xỉu đúng không ạ hai hai một đó thì cái chén này nó đứng một chén nha anh em nhé đứng một chén thì tôi chỉ cho phép nó đứng một chén thôi lên tài lại cho anh em này đó đúng không em bốn bốn năm đúng không ạ đó lại về xỉu luôn đúng không anh em thì tôi sẽ kết hợp cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nhé để cho anh em cảm nhận cùng với tôi đúng không anh em đó. vẫn là xỉu của em tôi giữ luôn xỉu cho anh em này đó đúng không anh em một ba năm xỉu đúng không ạ Đó, vẫn tiếp tục lại là xỉu tiếp 124 đúng không ạ đó 113 đúng không anh em bột đi rất là ok anh em nhé và vâng, tôi lắc lên tài và sẽ giữ tài cho anh em vài ba chén anh em nhé lên tài đúng không anh em 246 đúng không ạ giữ tài luôn cho anh em vài chén này đó 661 đúng không anh em đó 552 đúng không ạ 456 đúng không anh em đó 556 đúng không anh em vẫn tiếp tục vẫn là tài tiếp anh em nhé đó thì cái chén này nó xuống xỉu rồi anh em lắp uh, ờ, nó không đều tay thì nó vẫn sẽ có chén phản cho anh em nhé thì anh em biết không có cái bộ đồ chơi nào hoàn toàn chính xác 100% cho anh em nhé nó vẫn phải có cái tỷ lệ phản cho anh em đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã giới thiệu về phần tăng tích cũng như cái độ hiệu quả độ chính xác mang lại cho anh em về cái bộ một tài xỉu 2020 này đó bộ một này hoàn toàn là độc quyền của bên cơ sở bên tôi làm ra anh em nhé và cái cách lắp cũng vậy đúng vâng không ạ anh em có nhu cầu muốn được sở hữu cho mình những bộ hột mang lại độ chiến thắng độ hiệu quả cao cho anh em ở sòng sới thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại đã để trên màn hình nha anh em nhé anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video chuyên về các dòng đồ chơi cờ bạc bịp tài xỉu bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp thì anh em hãy đến với cơ sở bên tôi tôi đảm bảo sẽ làm hài lòng anh em thì video này tôi làm đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em